thị trường nội địa Nhật thì biết là Paloma với có mã số là ics 37 rồi đây là cái nội thất bên trong của biết đây thì tiếp theo tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn có thể xem ngoại thất cũng như là tôi sẽ test những tính năng của bếp này cho các bạn xem hỏi các bên ngoài của bếp đây thì những đôi lưới phía sau á, và bên dưới bếp á, thì bên cửa hàng chúng tôi bọc lưới che chắn lại rồi để tránh đi trường hợp chuột sẽ vào bên trong cắn phá gia vị của chúng ta nên các bạn có thể yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn đi đến vào cửa hàng chúng tôi thì con bếp này đây nó đời rất là mới nó được sản xuất vào tháng 12 năm 2019 đây đây đời rất là mới đây là bếp này ờ, vừa được xuất xưởng chưa tới một năm biết được thiết kế có bếp nướng rất là tiện lợi các bạn có thể vệ sinh dễ dàng cũng như là sử dụng nhưng mà chỉ việc kéo như thế này đặt thực phẩm nó sắc lát mỏng ở bên trên vỉ lên và cho vào bên trong bật công tắc để nướng thôi các bạn không phải mất thời gian và công sức để đốt lửa than rất là tiện lợi đây là năm cầu vỉ bằng inox đây thì tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem đó, đó là tính năng khóa ga khi mà tắt lửa thì tôi sẽ mở cùng lúc là hai bếp nấu đây, và một bếp nướng các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh rất đẹp thì tiếp theo á tôi sẽ bật nhỏ cả ba ngọn lửa này lại để có thể dễ thổi để thao tác tính năng là khóa ra khi mà tắt lửa cho các bạn xem phía sau ờ, cái ờ, đầu chia lửa này đây nó sẽ có một cái que cảm biến tự động phá ra chống rò rỉ thì sau khoảng từ 5 đến 7 giây khi mà lửa tắt rồi á, thì cái que cảm biến này á, nó sẽ nhận được tín hiệu thì nó sẽ tự động khóa ra lại thì thì cũng có một số nơi bán khác á, họ cũng có quảng cáo đây là cái tính năng chống trào hàm ý khi mà các bạn nấu nướng á, mà nước nó có trào ra á,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 nếu mà các bạn chú ý lắng nghe các bạn sẽ nghe một tiếng tập của relay bếp nó đã đóng lại thì có nghĩa là bếp đã tự động khóa ga công tắc vẫn mở bình thường tính năng tiếp theo tôi sẽ thử là khóa ga khi mà nước cạn nồi thì đây là tính năng khi mà các bạn nấu nước á mà các bạn có lỡ quên không có tắt làm gì đấy hoặc là quên không có tắt ga không có tắt lửa có khóa ra lại đó thì khi mà đứa nó cạn ngồi rồi á khi mà nó đạt đến nhiệt độ yêu cầu của bếp á thì bếp cũng sẽ tự động khóa ra lại rất là an toàn thì ở cảm biến này đây nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ra thì cái nhiệt độ yêu cầu như thế nào của chúng ta nó phải đạt là trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ra lại thì nếu như mà các bạn muốn sử dụng tính năng này tại nhà thì các bạn nên sử dụng những cái loại nồi á mà nó có đáy dày các bạn không nên sử dụng những nồi đáy mỏng vì là những cái nồi đáy mỏng á nó rất là dễ tản nhiệt kèm thêm khi mà có gió thổi qua thì nó sẽ làm nguội với nhau đi thì nhiệt độ chỉ có thể dao động ở cái mức từ 200 cho đến hai trăm rưỡi thôi thì biết sẽ không thể nào mà khóa ra được còn đối với biến ga nhiệt này khi mà các bạn sử dụng thì nó sẽ hao pin như là biến ga Việt Nam lý do là vì khi các bạn sử dụng một bếp đây thì tất cả các bếp còn lại á, nó sẽ đánh lửa cùng một lúc mục đích của nó chính là để đốt cháy đi cái lượng ga thường nếu như mà có xảy ra cái tình trạng rò rỉ ga nên là nó sẽ hao pin hơn là bếp ga Việt Nam nhưng mà bù lại á,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 và 320 đây thì tùy vào vị trí mà nhiệt độ nó khác nhau thì cái cái ưu điểm thứ ba của nó rất là an toàn như ban nãy tôi đã nói ở phía sau nó sẽ có một cái que cảm biến tự động khóa ga chống rò rỉ thì khi mà các bạn sử dụng bếp xong rồi á mà các bạn tắt bếp đây mà các bạn có quên khóa ga á thì cái que cảm biến đó khi mà lửa tắt rồi khoảng từ 5, từ 5 đến 7 giây á thì cái que cảm biến đó nó thì nhận được tín hiệu thì nó cũng sẽ tự động khóa ga lại cho các bạn nên rất là an toàn thứ nhất các bạn có thể tiết kiệm được một lượng ga vì các bạn quên đấy và thứ hai á, nó sẽ phòng nó, sẽ phòng chống rò rỉ ra phòng chống cháy nổ rất là an toàn đó những cái ưu điểm của bếp ga nhật thì như tôi đã nói á, thì nó sử dụng sẽ hao pin nên là sẽ có một số pin các bạn nên tránh không nên sử dụng như là pin con ó một con thỏ đây thì những pin này các bạn chỉ có thể sử dụng từ 15 cho đến 20 ngày thôi một số loại pin tốt hơn như là Panasonic Toshiba của pin Maxell á thời hạn sử dụng có thể lên đến từ 30 đến 40 ngày đây nhưng mà những cái loại pin này khi mà các bạn sử dụng á chế biến từ nhật thì nó sẽ rất là kém nên các bạn không nên sử dụng thì để mà khắc phục vấn đề về pin thì khi mà các bạn không biết cửa hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm một bộ pin sạc đây bao gồm bộ pin sạc như thế này đi kèm với nó sẽ là một cái lò xo một ổ cắm sạc với đoạn dây dài ba mét như thế này đây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 và phía dưới đầu cực dương á, dấu cộng đây nó có những cái lỗ như thế này cái bạn móc vào sau này vào để chúng ta cố định cái lò xo lại như thế này để khi cho vào bên trong sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra trường hợp nó sẽ tung ra biết sử dụng với sạc động điện thôi ở bên hông á, thì tôi cũng làm sẵn một cái đầu chờ đây để cho các bạn cắm vào cống sạc vào